những căn cứ dưới lòng đất bí ẩn nhất hành tinh. Thế giới tồn tại những căn cứ ngầm bí mật ẩn sâu dưới lòng đất và được bảo vệ nghiêm ngặt. Hầu hết chúng ta không biết đến sự tồn tại của chúng. Những cơ sở này được cho là để tiến hành các thí nghiệm về kiểm soát tâm trí nhân bản. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những căn cứ bí ẩn này. Thứ nhất, căn cứ dưới lòng đất Hawaii Boy năm 1961 CIA đã xây dựng một tiền đồn bí mật ở Bắc Carolina, được ngụy trang thành một nhà máy thử nghiệm phòng thủ điểm Hawaii. Đây là nơi CIA tiến hành các cuộc thí nghiệm vũ khí bí mật và thực hiện các chiến dịch quan trọng. Rất ít người biết về căn cứ bí mật này. Tất cả những gì chúng ta biết về căn cứ bí mật này chỉ là những bức ảnh chụp vệ tinh từ trên cao. 2. Căn cứ bí mật của máy bay không người lái ẩn danh ở Ả Rập Xê Út Căn cứ bí mật này nằm sâu trong lãnh thổ sa mạc của Ả Rập Xê Út. Những gì chúng ta biết về căn cứ này chỉ là hình ảnh vệ tinh chụp từ trên cao, thậm chí nó còn không xuất hiện trên Google Earth. 3. Trạm liên lạc Hải quân Haron Căn cứ được xây dựng vào năm 1967 ở Tây Bắc Australia. Trạm liên lạc này sử dụng vi sóng tần số thấp để kết nối tàu ngầm, tàu thủy và các phương tiện ở khoảng cách rất xa và thu thập tất cả các tín hiệu vô tuyến của toàn bộ Nam Đông bán cầu. 4. Khu vực phòng thủ Biên Gap gần Australia nằm ở vị trí cực kỳ xa xôi giữa Australia và Mỹ. Căn cứ này là một đài quan sát bí mật của Mỹ. Từ đây, Mỹ có thể quan sát châu Á hoặc các cuộc tấn công không người lái nhằm vào Pakistan. Nó còn được mệnh danh là khu vực 51 của Australia, một địa điểm nghiên cứu liên quan đến người ngoài hành tinh. 5 khu núi đá quả được xây dựng từ năm 1950 căn cứ được xây dựng sâu trong núi đá với khả năng chống chọi với các cuộc tấn công hạt nhân nhằm chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất khi Thế chiến thứ ba nổ ra. Nó được trang bị đầy đủ thực phẩm và những thứ thiết yếu để có thể nuôi sống 3.000 người trong vòng 30 ngày. Đây là một trong những nơi an toàn nhất khi chiến tranh xảy ra. 6. Căn cứ Fort Detrick Căn cứ này là nơi diễn ra các hoạt động thí nghiệm sinh hóa kinh hoàng của Mỹ chất độc da cam do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam cũng được nghiên cứu tại đây. 7. Khu thử nghiệm Luway Nằm ở phía tây bang Utah, căn cứ quân sự này là nơi thử nghiệm vũ khí hóa học và sinh học của Mỹ. Căn cứ này được chia thành hai khu vực, một ở phía bắc do lục quân và không quân sử dụng căn cứ ở phía nam. Diện tích này đủ lớn để phóng tàu con thoi vào không gian. Nó được cho là nơi thực hiện các nghiên cứu về sự sống ngoài hành tinh. 8. Căn cứ không quân Wright-Patterson Căn cứ này được xây dựng vào năm 1917 ở phía đông của Dayton, thuộc Montgomery County, Ohio, Hoa Kỳ. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, đây là nơi Mỹ chế tạo máy bay để phục vụ quân đội. Mọi thông tin về căn cứ này đều được giữ bí mật. Nhiều người cho rằng đây là nơi nghiên cứu sự sống ngoài trái đất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.